thì lấy đại đi ôm ờ, được nhiêu đó thì được nhiêu tim bình thủy cứ cứ chở ừ chất chất nào rồi xong rồi không nữa muốn qua lấy nữa thì về phát nữa cho được đó cứ ôm à. ờ à. đó giờ ôm đi dạ, à, hai người mà ôm được đó ừ ờ, giờ cứ ngồi lên gạo dưới ừ đó dạ. rồi mâm vô em cảm ơn anh. ừ. Lấy thêm mấy bọc nữa đi máng được ở đâu nữa máng. Máng nữa không hay để lên nữa không lấy thêm mấy bọc rau gì nữa đó. Ờ, thì đó anh. Còn không nữa thì chạy về rồi rảnh nữa thì vòng qua tiếp. Bên bên bển còn thiếu mấy phần nữa cho bà con. Đó. Ừ. Chất lên. Gớt gớt hả? Em xuống đi ôm cho. Mày ôm là mày chắc mày ôm bé đó chứ mày dám. Rồi, có chôm chôm đó đó nghe em. Dạ. Giờ là qua tới ổ luôn. Chôm rau này đủ á. À, bà con khu vực Bình thủy cảm ơn anh rồi, nha, cảm ơn team nha. Rồi, có muốn qua lấy nữa thì vòng lại, nhiều lắm. chỉ nữa hả? Chỉ qua nữa hả? Qua qua mình nên thôi. Trời ơi, trời qua còn chỉ nữa. em, em không đi được á ờ. anh Rồi, chắc chưa? Dạ, dạ, dạ. Ờ, hai bọc nữa máng bên kia. Dạ. <laughs> Anh <laughs> khu này mình làm rồi tại vô không được cái hẻm vô không được ừ, bán vô lấy à, anh cái ờ, xong rồi vô lấy thêm một cái cái bịch vàng á lấy cái bịch vàng bỏ mấy cái hộp trứng á, vô á, để về phát mì anh nghĩ chắc mì thì bà con còn còn trứng á, trứng ở ngoài trứng ờ, trứng trong hộp trắng á, mình còn nhiều á cứ việc bỏ vô luôn rồi cho bé đó móc cái tay bên đây nè ôm thêm bọc nữa thôi không phải ủa rau còn được hả không lấy cái bịch không á được không ờ đó ừ đó rồi lấy lấy cái bịch vàng á lấy thêm bịch vàng nữa bịch vàng ừ rồi bỏ trong mấy cái hộp trứng trong cái thau đỏ á trong thau đỏ có mấy cái đi uh, ừ bỏ mấy cái bịch trứng vô mấy cái hộp trứng lẻ chất đại vô đi chất nào đầy hộp thôi còn không ờ mà bỏ vô luôn đi bỏ vô riêng á ừ có hộp trứng lẻ không rồi rồi rồi ừ, vậy bỏ vô với lại trên đó còn mấy hộp lẻ kìa kìa cả hai hộp kế nước suối á với hai gói mì nữa kìa vét sạch luôn bào <laughs> được cái gì đó cứ bào đi em có cơ hội cứ bào kìa bên đây nè bên đây nè nè ngay trên đồng ra đây hết đường ra luôn hả ra chắc hết đường nè bên đây còn bên đây nè nè nè nè nè ở đây còn bốn hộp nè ừ bỏ hai gói mì với bốn hộp cái vô luôn rồi về chia được cái gì chia mì thì ngày mai mới về nữa mai về được 102 ờ, thùng mì nữa bữa nay là mình hết mì luôn rồi đó giờ bữa nay còn rau không à rồi đó rồi đó Thôi ờ, để lại đây. <laughs> rồi, được rồi phải không? rồi vậy nha, đó. Full full rồi đó. Đậu full con rồi đó. Rồi hết nữa thì qua lấy về phát cho bà con.